Tôi năm nay hơn 7 tuổi mà tôi chưa gặp công an nào mà nó như thế này cả. Ờ, mà tôi cũng phải phục các cái cái áo khoăm đây. Chứ phải tôi tôi đấm cho áo khoăm. tôi thật. Anh chỉ láo vô cùng cứ xin lỗi chị chỉ vào mặt của anh mà anh ấy không hợp tác với những cái anh ờ, công an của phường của thành phố. Ờ, đấy là cái cái khi mà đấy lúc 10 giờ cho đến lúc 2 giờ anh ấy ra về. Anh bỏ anh về đấy, anh về đấy. Là không cái lúc nào anh ấy ngớt mồm anh chửi rủa chúng mày